Đấy, một chiếc xe mà chủ nhân người ta đã độ lên rất là nhiều đồ rồi thưa quý vị nhá Để start top màn hình cam lùi Rồi về mưa Bộ à, nẹp chân kính à, Tay mở cửa, hõm cửa inox Nắp bình xăng Các cái viền đèn inox La răng đúc, lipo nhá quý vị nhá Rất là nhiều các cái trang bị được trang bị trên chiếc xe này luôn Chủ nhân là một cái người yêu xe Cho nên người ta đầu tư rất là nhiều tiền trên chiếc xe này rồi Đấy, với giá bán chỉ 178 triệu anh em chúng ta mua về chạy gia đình hay chị em chúng ta mua về đưa đón con đi học hay chạy dịch vụ đều cực kỳ là hợp lý nha quý vị nhá. Chiếc xe này thì chúng tôi đã rút hồ sơ vào chính chủ tên tôi rồi quý vị nhá. Đấy, biển này là biển chúng tôi treo tạm để đi đường thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần đăng ký trong buổi sáng thôi là đã ra tên chính chủ của mình rồi. Chúng tôi đã rút hồ sơ vào chính chủ tên tôi rồi thưa quý vị nhá. Đấy. Nó có một cái màu trắng thì cũng là một trong cái màu rất là trẻ trung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 chúng ta thấy cái mặt cabo của nó còn rất là khớp khít luôn chúng ta thấy không bị cong vênh gì đâu cái đèn pha phía trước bên phụ đây cũng còn khá đẹp không có bị hoen ố hay là bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị nhá Đấy, và đã được chủ nhân người ta bọc cái viền inox nhìn rất là khỏe khoắn thời trang trẻ trung và mạnh mẽ cái đèn à, gầm phía dưới này cũng vậy đèn quả xoài và cũng được bọc inox rất là cầu kỳ cẩn thận quý vị ba đợt sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của đắp matit nhiều đâu quý vị nhá và nó còn rất là khớp khít luôn thưa quý vị Đấy. rất là đẹp luôn cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn khá đẹp khá trong nhá không có dấu hiệu gì bị ờ, hoen ố hay bị bạc màu hay bị đứt vỡ gì đâu kể cả cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy Đấy. tên tư nhân và đã ra tên chính chủ tư nhân từ rất là lâu rồi quý vị nhá chiếc xe này thì cũng đã có lướt qua một chút dịch vụ rồi quý vị nhá nhưng mà đã ra tên tư nhân từ rất là lâu rồi cho nên chiếc xe này còn cực kỳ là chất lượng nhá máy còn zin cơ mà thưa quý vị nếu mà chạy dịch vụ nhiều thì đã sửa chữa rồi nhưng mà chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe máy zin nguyên bản luôn chưa một lần hạ đất để sửa chữa gì đâu 1.25 chạy cực kỳ bốc và tiết kiệm nhiên liệu đã được chủ nhân người ta độ rất là nhiều đồ chơi trên chiếc xe này rồi đây lốp thì còn khoảng độ 6 70 phần trăm thưa quý vị nha mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn quý vị đấy đã được chủ nhân người ta bọc inox quanh xe rồi quý vị đây đến cái keo chỉ keo của cái hộp bu lê này nha quý vị nha đây đến cái keo của cái hộp bu lê này còn còn nhưng mà thưa quý vị những chiếc xe khác mà bị va quệt nhiều hay mọt mục nhiều người ta hàn vá ở đây thì cái lớp keo này sẽ không còn đâu quý vị nhá nhưng chiếc xe này thì còn nguyên quý vị nhá đây cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy đây không bị mọt mục một chút nào luôn lốp của nó đây còn tương đối đẹp nha quý vị nhá mặt la răng đây còn khá sáng đèn hậu phía sau đây cũng được bọc inox nhìn rất là thể thao thời trang kể cả cái đèn à, phía sau này cũng vậy Đấy, đặc biệt nữa là đã được độ cái lipo bốn ống xả nhìn thể thao và thời trang cực kỳ luôn thưa quý vị Đấy, với giá bán chỉ 178 triệu chỉ chỉnh hơn được một chiếc xe máy một chút thôi nhưng mà chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này Đấy, chúng ta đi cả gia đình luôn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 gót khoang lốp đây Nơi tôi đang chỉ tay đây Cũng không bị mọt mục một chút nào luôn quý vị nhá Không một vết mọt luôn Kể cả gầm nha quý vị nhá Gầm của nó cũng sáng trưng luôn nha Đây tôi quay sáng trưng cho quý vị Gầm của nó sáng trưng luôn quý vị nhá Không một vết mọt mục Đến 24 thì làm gì đã mọt được quý vị Đây cái mặt la răng phía trước Bên phụ này quý vị Đó Và vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe Đây cái, cái, cái, cái, cái keo phủ sần của ghế ấy, à, hộp bu lê này cũng còn luôn quý vị nhá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 vô lăng tích hợp đầy đủ hết thưa quý vị Đấy. và cái bộ ghế này chủ nhân người ta vừa mới đầu tư xong phối hai màu nhìn rất là thể thao và đẹp quý vị nhá đây tắp đi cửa của nó đây chủ nhân người ta cũng bọc inox này, titan này khá đẹp quý vị nhá nhựa của nó còn khá sần keo chỉ đây quý vị đó đây kể cả phần phía dưới này đây không bị mọt mục một chút nào luôn đây bệ bước cũng được bọc inox luôn quý vị nhá đấy đề start top quý vị nhá đấy đề nổ từ xa luôn trần thì đã được bọc 3D rồi nhìn rất là ấm cúng và không kém phần thời trang quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây đấy, cũng được chủ nhân người ta phối màu rất là đẹp luôn nhìn nó trẻ trung quý vị và nó sáng cái không gian nội thất bên trong luôn đấy. keo chỉ của đây cái tắp bi cửa sau đây chúng ta thấy đây nhựa của nó đây rất là sáng nha quý vị nhá bọc titan luôn nhựa của nó đây gương kính chỉnh điện quý vị nhá keo chỉ đây đó kể cả phần phía dưới này đây rất là kỹ cho quý khách hàng luôn bây giờ đến cái khu vực bên lái đấy, chúng ta thấy đây vô lăng tích hợp nha quý vị nhá đấy bậc bước inox rồi là đề start top đấy đây cái tắp bị cửa đây gương kính chỉnh điện nhá Đấy, và cái phần các cái phím bấm lên xuống này cũng được bọc titan luôn quý vị nhá Đấy, đây keo chỉ của cánh lái đây phần phía dưới đây rất là sáng Đó, máy thì đại chất cam kết với quý vị luôn máy đại chất máy chưa sửa chữa gì đâu quý vị nhá máy zin luôn và hiện tại thì rất là êm và điều đặc biệt nữa là chạy rất bốc khỏe và đặc biệt gầm của chiếc xe này thì lại rất là chắc chắn luôn không có một tiếng lục cục hay một tiếng lạch cạch nào đâu quý vị đấy là cái cam kết của chúng tôi đây là đến cái cốp sau đấy cốp là cốp mở điện nhá quý vị nhá đấy đây các con ốc lại chưa mở đâu theo chỉ của nó đây đó. rất là sáng và đẹp hai bên hông đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị bên này như vậy đinh tán của nhà sản xuất đây đó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 đây là đề start top như quý vị nhá Máy nổ rồi quý vị nhá Máy nổ cực ngon luôn đó Đó Màn hình Camera lùi Đầy đủ hết quý vị nhá Đồng hồ tua máy thì nó chỉ nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút Một mức độ quá là đạt chuẩn luôn thưa quý vị Đó Rất là đầy đủ luôn Đấy, Và bây giờ tôi sẽ mở máy ra Để truyền tải lên cho quý vị Máy đại chất nhá Máy nổ cực ngon luôn Máy đang nổ quý vị nhá máy đang kiểm thì đến tận năm 2022 Đấy, tháng 2 năm 2022 đăng kiểm và nộp phí bảo trì đường bộ đầy đủ quý vị Đấy. Đây, máy của nó đây Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực ngon và êm nhá quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự giật giật Máy 1.25 bản 4 máy nhá quý vị nhá Đấy, Và máy còn zin luôn nhá, chưa một lần chạm đất để sửa chữa gì đâu quý vị cabo của nó đây các lỗ bấm đây chúng ta thấy vẫn còn tròn xe luôn đây các lỗ bấm đây biểu tượng Kia đây quý vị nhá các lỗ bấm đây cũng tròn xe luôn đấy đây rất là đẹp luôn hai cái cụ giảm sóc của nó đây cụ giảm sóc của nó đây đèn là đèn bi xenon siêu sáng luôn quý vị nhá đấy, hồ sơ thì đã là rút sẵn rồi máy cực ngon chưa đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Kia Morning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 chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2014 đã lên đủ rất nhiều các đồ chơi rồi với giá bán chỉ 178 triệu chúng ta hãy chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này thưa quý vị Đấy, Lipo 4 ống xả nhìn rất là thể thao thời trang bên cạnh đó các cái nẹp inox được à, bọc quanh quanh các cái à, đèn trước đèn sau nhìn cũng hầm hố vành lá răng đúc thể thao đấy, đề start top đấy, rồi là ghế thể thao phối hai màu thể thao khá đẹp đề start top nha quý vị nha vô lăng là vô lăng tích hợp nha đề là đề start top nha đấy tắp đi cửa đây nhìn rất là sáng và đẹp luôn quý vị nhá kể cả keo chỉ của nó nữa đây hàng ghế thứ hai đây rất mới kể cả cái lót sàn này cũng là mới luôn quý vị nhá đây cái tắp đi cửa sau đây quý vị rất là sáng luôn quý vị nhá đó rồi là các cái tay cửa được bọc à, nhựa titan cũng rất là sáng và đẹp luôn quý vị đó đây cái, cái cửa lái đây chúng ta nhìn đây nếu chạy taxi nhiều thì cái chỗ này nó bóng loáng rồi à, nhưng chiếc xe này vẫn còn sần nha quý vị nhá đấy, kể cả cái phần phía dưới đây đây đấy máy đang nổ cực ngon luôn đấy, bệ bước các thứ bọc inox hết kín đồ chơi phun đồ quý vị đó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 qua 15 phút giới thiệu chiếc xe Kia Morning này Bây giờ chúng tôi xin phép quý vị được dừng video giới thiệu xe này ở đây Để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu xe lần sau Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại